Xin chào anh em nhé thì cái video ngày hôm nay tôi uh, tiếp tục giới thiệu cho anh em những anh em nào mà đang làm tay cái hoặc anh em nào mà chưa có bộ hồ tương ý để anh em đi lắc tài xỉu Đấy, thì uh, anh em ờ, xem cái video này theo dõi cái video này để xem là cái bộ hột này nó có phù hợp với sân chơi của anh em hay không hay là nó có đủ điều kiện để cho anh em có thể sở hữu cái bộ hột này anh em đi chơi tài xỉu anh em đi lắc tài xỉu ở sòng sới của anh em hay không nhé bộ tài xỉu này thì à, do chính bên tôi làm Đấy, do chính tôi làm và cái cách lắc của nó thì cũng rất là hiệu quả Đấy, thì một lúc nữa tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái cách lắc của cái bộ hột tài xỉu à, không tang mới nhất 2022 này dành cho anh em nhé Đấy. đây là cái bộ hột tài xỉu không tang mới nhất 2022 100% là không tang cho anh em nhé đấy, đây là hay còn gọi đây là bộ hột ừ, anh em có thể đi lắc 5 năm đấy, nhưng mà anh em có cái cách lắc của nó cách lắc giữ tài giữ xỉu cực kỳ là hiệu quả anh em nhé đấy, thì à, có rất là nhiều anh em hỏi tôi là cái bộ hột tài xỉu mà lắc theo ý muốn là như thế nào đấy, thì ngày hôm nay tôi sẽ nói luôn cho anh em bộ hột lắc theo ý muốn đó chính là anh em có thể lắc cái bộ hột này nó đi theo ý muốn của anh em đấy thì không biết cái ý muốn của tôi khi mà vào sân chơi là như nào thì tôi viết đại lên đây rồi tôi sẽ lắc cho anh em Đấy, viết đại lên đây năm sáu chén Đấy, nó lẫn lộn nhau có cả chén giữ Đấy, thì uh, tôi sẽ lắc theo cái mà tôi đã ghi trước này để cho anh em thấy được cái bộ hột và cái cách lắc của nó nó hiệu quả cho anh em hay không Đấy, nó dễ điều cho anh nó dễ uh, cho anh em đến sân chơi anh em có thể điều cái bộ hột này nó đi theo ý muốn của anh em nhé đó thì ờ, cứ ờ, lấy đại vài chén đi nhé và đánh ờ, ba xỉu đi ba xỉu hai tài rồi một tài hai tài rồi xuống xỉu xuống xỉu lên tài lên một tài đó rồi lại về xỉu đó, tôi sẽ lắc theo cái cái cách này nhá đấy nhiều anh em hỏi tôi là lắc theo ý muốn là như nào đây đây chính là lắc theo ý muốn đây là cái ý muốn của tôi đấy, tôi đã đưa ra và cái bộ hột này tôi sẽ lắc theo cái ý muốn của tôi nhá đấy, đây anh em thấy đây chính là cái bộ hột tài xỉu mà không tang mới nhất ở bên cơ sở tôi mà muốn chia sẻ cho anh em nhưng anh em làm tay cái anh em có bộ hột đi lắp thì nó sẽ mang lại hiệu quả cao cho anh em Đấy. cùng với đó là cái cách lắp của nó nữa rất là hiệu quả Đấy, bây giờ tôi vào trước khi vào test cho anh em thì tôi sẽ test cho anh em qua về cái ờ, độ tăng tích của nó à, thử cho anh em nước muối nam châm dọi đèn để cho nó đủ điều kiện cho anh em cầm bộ hột anh em đi lắc nhé thử chưa khuyên cho thử cho em nước muối đây Đó. bộ hột rất đều nổ rất đều Đây. thì anh em nào mà còn thắc mắc về cái cái uh, tôi vừa nói cái uh, lắp theo ý muốn ấy, thì đấy anh em xem video rồi anh em sẽ thấy được cái uh, lắp theo ý muốn là như nào bộ hột này thì đảm bảo với anh em luôn là không có bị lụi hột hay là không có nghiêng về bên nào cả anh em lắc đều là nó ra 5 năm thôi còn cái cách lắc thì là khi nào mà anh em lấy hột à, hay là anh em lên cơ sở thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc sau nhé Đó, thử cho anh em à, nước muối xong Đây, thử cho anh em nam châm luôn Đây. Đó, nam châm cực kỳ hít và cuối cùng đó chính là dọi đèn cho anh em đây dọi đèn cho anh em thì à, nó cũng chỉ là mang tính chất thủ tục thôi để cho anh em thấy được cái à, bộ hột này nó không đang thôi chứ còn đảm bảo với anh em luôn là bên cơ sở tôi là chuyên cung cấp cho anh em những hột để anh em đi lắc ở những cái đấu trường lớn bất cứ ở những cái đấu trường nào thì anh em yên tâm về cái bộ hột nào hoàn toàn chúng ta đấy bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em và lý giải tại lý giải tại sao mà hột lại đi theo ý muốn mà rất là nhiều anh em thắc mắc nhé đấy thì uh, như ban đầu tôi đã tôi đã viết ở trên này đó chính là sẽ ba xỉu thì uh, để như này tôi sẽ giữ cho anh em hai chén xỉu nữa nhá giữ cho anh em hai chén xỉu nữa đó bão tam luôn chưa gì đã bão tam rồi tiếp tục giữ xỉu cho anh em này đó bốn bốn hai hai chén xỉu rồi đúng không tiếp tục giữ cho anh em một chén nữa này bốn năm một này Đấy, đúng không anh thì uh, hai chén sau nó là hai chén tài thì chén này tôi sẽ cho lên tài đó tài đúng không anh em tiếp tục giữ cho anh em một chén tài nữa này đó sáu bốn một rồi vừa giữ cho anh em hai chén tài rồi cho xuống xỉu đúng không Đấy, cho xuống xỉu cho lên tài đấy thì nó đứng cho anh em đấy nó đứng nó bị phản trái này thì tất nhiên là anh em đi đánh tài xỉu phải có phản rồi nhưng mà phản thì ờ, nó cũng do cái hên xui của anh em nữa những cái chén phản thì lại là những cái chén ăn đấy, chén này tôi sẽ cho lên tài đó năm sáu một này chén này xuống xỉu rồi một ba bốn này đúng không anh em đấy đây chính là cái bộ hột tài xỉu mà anh em có thể lắc theo ý muốn cái bộ tài xỉu mới nhất 2022 này dành cho anh em đi lắc cái hay anh em đi lắc tài xỉu bịp ở bất kỳ những cái sân chơi nào anh em đều sử dụng được cái bộ hột này anh em đi lắc Đấy, và cái cách lắc của nó thì vô cùng là hiệu quả cho anh em Đấy, anh em xem video thì anh em biết rồi Đấy, thì anh em nào muốn sở hữu cái bộ hột tài xỉu bộ hột tài xỉu không tang mới nhất 2022 này dành cho anh em thì anh em cứ liên hệ với tôi hoặc là anh em lên cơ sở cơ sở tôi ở bên xe miền Tây thì lên anh em giao lưu rồi chia sẻ cho anh em cái cách lắc của cái bộ hồ tài xỉu mà anh em mua Đó. video này làm đến hết chào tạm biệt tất cả anh em